nói về điểm mạnh á em là một người à, thẳng tính và em biết nấu ăn còn à, về khuyết điểm á thì à, nhiều lắm chị em không có khéo tay em dễ tin người nói chung là cũng dễ bị lừa em không có được dịu dàng đôi khi cũng nóng tính thì em không có được uh, lanh lẹ nhạy bén trong giao tiếp rồi còn chấm chấm chấm chấm chấm sao rất là nhiều nữa Em có mấy mối tình rồi? Em trải qua ba mối tình Một mối tình uh, thời sinh viên được chắc khoảng một năm Rồi sau mối tình thứ hai thì được khoảng 2 năm ừ. Mối tình thứ ba là gần nhất là cũng được khoảng 2 năm dạ. Mà lý do chung nhất cho sự chia tay của hai mối tình sau là gì? Dạ mối tình thứ hai á thì ờ, do cái người đó ghen tuông quá Rồi dạ. Bỏ. Còn thứ mối 3. tình thứ ba á giống như là tụi em á, có quá nhiều khoảng cách ừ. Khoảng cách về địa lý rồi ờ, về lối sống, về suy nghĩ Cái anh đó đó rất là giỏi nhưng mà cực kỳ khó tính tự ái thì rất là cao à. tụi em không thể nào tìm được tiếng nói chung thì nhưng mà có nghĩa là... là chia tay là vì anh quá khó tính hay là vì yêu xa không có yêu xa ảnh ở đây nhưng mà cách nhà nó ừ. Ờ. ở xa à. ở ngoài miền trung lận ừ nhưng bây giờ em có sợ yêu xa dạ không không sợ phải không dạ. ok đó bạn trai yên lòng chưa dạ, tôi gài câu rồi. đó đó tôi gài được cái câu mà có sợ yêu xa không á dạ bến tre cũng không có xa lắm đâu cô ơi không nhưng mà người ta ở thành phố Ồ. hiểu không dạ, ta hiểu. đừng làm ở quận 12 dạ anh nghĩ về trà vinh trà cú là ngon nhất về làm chủ ừ đó hai tiếp tự bằng bạc đi nha ừ. dạ rồi em sao mấy mối tình rồi dạ em có ba mối tình ạ ừ. à, mối tình thứ thời sinh viên á còn mối tình thứ hai trong quá trình ờ, ra trường rồi cái mình tìm được việc làm á bạn đó chơi nhưng cũng không không hợp tính á còn mối tình thứ ba này à, như quen nhau mà không biết gì về người đó hết trơn á <laughs> nhà cũng không biết mà ừ, người thân cũng không biết em cũng chia tay luôn <laughs> em ờ, có điểm mạnh điểm yếu gì ờ, lộc dạ điểm mạnh của em thì ờ, siêng năng nhiệt tình miễn mà nhận việc nào thì làm cho hết việc đó Nhà dạ, điểm yếu của em thì dễ tin người rồi nhiều khi mấy đứa bạn nói chơi chơi em tưởng thiệt em làm theo mấy đứa bạn nó cười quá trời bên đây cũng, cũng dễ tin người lắm nè dạ ừ em ừ. có khó tính không dạ không em cũng dễ à chị Sao xin, xin phép cho em hỏi bạn trai một câu ạ à. ừ. bạn trai bạn có biết nhậu à nhậu thì có biết nhưng mà chỉ khi nào đám tiệc à đám dỗ hay là tiệc gì đó mà lâu lâu bạn bè hội ngộ lại thì uống ừ, hai ba ly gì đó tại uh, theo cái uh, à, di nguyện của ba em trước khi mất á là ba nói nếu mà ai mà không nhậu á là ba không có gả Trời à. ơi quá sướng quá nhưng nhưng còn một cái nữa ờ. mẹ thì lại nói á ai mà ăn nhậu bê tha quá mẹ cũng không gả nên cuối cùng là em ế tới bây giờ à thành ra ba ba ba mươi ba năm rồi là mình vẫn ở không vậy đó phải không vấn đề vậy là giờ do em bây giờ em thích nhậu hay là không nhậu em thích biết nhậu nhưng mà nhậu có điểm dừng chứ là nếu mà không biết nhậu thì em nghĩ cũng khó khăn lắm chị tại ừ. bây giờ còn phải giao tiếp nè rồi bao nhiêu ừ. thứ nữa nếu mà không biết ừ. nhậu đó, thì nó anh nhậu ít mà anh uống có mấy ly à <laughs> nhưng ừ. mà về nhà em sẽ được uh, luyện lên đô lên đô dạ à. các anh rể của em nhậu cũng mạnh lắm và anh rể trước khi đi nói là phải nhớ hỏi bạn trai đó có biết nhậu hay không nha à. Ờ. không nhậu là anh cũng không có việc cho vô đâu trời ơi không rể vậy luôn hả <laughs> điều kiện cũng dễ quá ha rồi bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào dạ về uh, ngoại hình á thì ừ. uh, cao khoảng uh, trên một m sáu nhan sắc á, thì chắc uh, cũng dễ nhìn ừ. nếu mà anh đó có thể uh, có được cái sống mũi cao á thì ờ, càng tốt giống ai trong showbiz không có thích có thấy giống ai thích em không cần không, không thấy thích hợp với em là được rồi chỉ có cần... trong mắt em đẹp là được rồi không... anh là anh là được rồi sống dạ. mũi cao đúng không nãy tôi cũng thấy cao á dạ rồi còn gì còn, nữa không uh, tính tình á thì ừ. uh, đàn ông một trăm phần trăm đàn ông một trăm phần trăm đối với em là đàn ông tính đàn ông tại vì sẽ có đàn ông tính đàn bà nên là đàn ông trăm phần trăm phải là đàn ông tính đàn ông ví dụ đàn ông tính đàn bà là như thế nào là có là thể tính là gì là tính đàn bà uh, theo em Soi mối để ý sôi kêu mối, kiệt rồi kêu kiệt. bao nhiêu thứ đó ừ. rồi uh, anh đó thì uh, lo làm ăn tính tình thì biết quan tâm chia sẻ kính trọng người lớn yêu trẻ con tuyệt đối phải giữ chữ tính nghiêm túc và không lăng nhăng vậy dạ, anh linh anh hỏi em là em có về trà cú mở văn phòng em em chịu không hay là làm chủ ờ, cái đó là còn phải bây giờ không có nói được chị chắc ờ, ở đâu không không quan trọng ở đâu mà làm có tiền ở đâu mà làm giàu được là mình cứ ở dạ. vấn đề chỗ là mình có hợp với nhau không thôi nãy giờ cô đó nói những cái tiêu chí đó dạ. mình cảm giác mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm Ừ, chắc cỡ 90 phần trăm à. Tự tin ghê luôn Em có phải là một người đàn ông bản lĩnh đàn ông Một dạ. người đàn ông không có tính đàn bà không? Không, đàn ông tính đàn ông chứ ừ. Có một chút xíu là đàn bà không? Dạ không luôn à. Em cực kỳ quan trọng lời hứa Thà đừng có hứa Nhưng mà khi là đã hứa với em rồi thì 99% phải thực hiện một phần trăm còn lại là em coi như đó là cái uh, nguyên nhân bất khả kháng thôi còn cái thứ hai á, là về vấn đề thời gian em ghét nhất là trễ hạn dù trễ một phút cũng không được 99% phần trăm dạ. hứa là phải làm dạ hứa phải làm được không dạ được chứ anh 99% là phải đúng giờ dạ đúng nhưng mà nhiều khi ờ, đi dọc đường kẹt kẹt chạy xe nó cán lên dạ. sao không Để cái đó. cái đó là nguyên nhân bất khả kháng mà bây giờ kháng, anh có điện thoại mà đó. chứ cầm cái điện thoại lên nó ờ và anh bị kẹt xe anh bị hư xe hay như thế nào đó nửa tiếng một tiếng thậm chí chờ cả đời cũng được chỉ còn anh nói một tiếng chứ em ghét nhất là im lặng rồi cứ trễ uh, dây dưa trễ giờ này qua giờ kia Đúng đôi không? khi có những việc người ta cũng không thể báo được thì sao nhiều khi điện thoại hết là sao em tới đó là tùy cơ ứng biến anh đó. lỡ đang đi đỡ đẻ heo rồi sao heo nó đang đẻ lo heo không. đẻ muốn chết luôn đỡ, ai đỡ, đâu mà gọi đỡ đẻ heo á là tới đó đâu có hẹn em nữa không có hẹn ví dụ giờ đang nè đang hẹn em ví dụ hẹn em là 5 giờ à. chiều mình sẽ đi xem phim ha cái 5 giờ bên kia nó có heo tôi chuẩn bị đẻ ơi bác sĩ qua giúp giúp giùm thì ta phải qua giúp dạ, dạ, heo đúng rồi anh đúng không đúng rồi qua rồi lúc đó lu bu rồi lúc nó đẻ đâu phải đẻ một hai con nó đẻ dạ. cả mười mấy hai chục con lúc đó tùm lum tùm la rồi sao lụm điện thoại được đúng dạ, không đúng rồi anh xong rồi thì cứ điện thoại hoặc à. là trước xong khi rồi đi vẫn cứ điện thoại ờ, đúng điện rồi trước khi đi vẫn em nói một cuộc gọi chỉ còn có vài phút thôi mà ở ờ, nói bây giờ anh có việc gấp hay là như thế nào đó giải thích ừ. em rất là sẵn sàng lắng nghe ờ, nghe ngược được chứ anh heo đẻ cũng phải giải thích nha dạ đúng rồi anh Em muốn tìm một người bạn gái thế nào? Cao khoảng ừ, từ mét 45 ừ, đến mét 7 à Dư Có dư luôn á Tóc thì dài khoảng cỡ ngang vai thôi Dư luôn à, luôn. Hình chiếc lá Tóc hình chiếc lá nữa Cái tóc này là tóc hình chiếc lá Rồi muốn chiếc gì miễn có người ta ừ. làm ra được chiếc đó luôn <laughs> Đơn giản vậy thôi anh Em hơi hơi dữ xíu, hơi đánh đá một xíu à. Thậm chí là con bé trong công ty nói là Em nghe cái tiếng chị là em biết chị đánh đá rồi nghe cứ tưởng dữ lắm nhưng mà em cũng không có dữ lắm đâu ừ. dữ vừa vừa thôi <laughs> em gái đi với ai dạ em đi với uh, chị thứ hai với uh, mấy chị cùng sớm em uh, chào anh quyền linh Xin em chào. chị hồng vân chào, chào uh, bên nhà trai với chào mấy em ở đây em um, em nhận xét về em trai này thì uh, cũng hiền thật thà thì thôi uh, hai đứa cho nhau cơ hội để từ từ tìm hiểu theo em là như vậy à, dạ thấy được ha dạ trai hiền quá ha dạ hiền hiền hơn là gái luôn á đúng rồi <laughs> theo em <laughs> vậy á đúng rồi liền luôn bên nhà trai đi với ai em em trai đi với ai dạ em à, đi với bạn em ạ chào uh, chú Quyền Linh chào cô Hồng Dân chào tất cả quý khán giả ở đây em thì có nhận xét là bạn gái bên đây cũng rất là dễ thương tất cả có thể hợp được với anh Lộc ạ mà hy vọng là có hai người có thể cho, cho nhau cơ hội rồi mở rào bắt đầu đi nhìn nhau nhận quà tặng quà nào chào em à, anh có bó hoa với cái nón lá à? cái này là nón tặng em món bó hoa này còn nón lá này là đặc sản quê anh à ừ. một tình cờ là em đi chợ đó em thấy có một à. số cô gái đội nón lá nhìn thấy cưng nên em mua tặng vậy thôi à vậy đó hả đâu là anh thử cái gì không này là cái tờ giấy gì đây ồ cái này để lát nữa em đọc cho bạn nghe hợp không giống như đứng bánh tre chưa anh chưa này phải cải cải tạo là chút không tóc cái này, quần áo mới à, hợp anh ơi mặc áo một ba mới hợp anh đúng rồi đây là cái áo em tự may đối với một cái người thợ may bình thường á thì người ta chỉ còn 3 à, đến 4 tiếng á, là người ta đã may được nó rồi còn em á, thì phải mất tới à, ba buổi tối ở lại tăng ca mới may được nói chung là nó cũng không có được đẹp nữa nhưng mà em nghĩ là nó sẽ có ý nghĩa rất là nhiều em hy vọng là anh sẽ thích nó cảm ơn em mở luôn mở luôn thấy Mở cưng thử lắm đi, thử đi, thử, đi, ướm đi Đưa đây, đưa đây, đưa đây Hoàng wow. tử ướm áo Cái này chắc để dành mặt đi dự tiệc <laughs> Tiệc cưới đẹp Lộc á Đẹp đó. nghe Lộc có lá thư gì đó Dạ em có uh, bài thơ ạ à. Từ khi nhận cuộc gọi á Là cuộc gọi nhắc um, giờ mấy đêm là em thức tới ba đêm rồi đó Cũng mới ngẫm cách đây chừng 2 tiếng à Rồi ngẫm sao đọc coi Ngâm thơ anh vốn không mê à, quên rồi phải có quyền trợ giúp chút ngâm thơ anh vốn không mê nhưng vì hội họp nên viết vài dòng đêm dài ngâm ngợi cho qua vừa ngâm vừa đợi đến ngày gặp em gặp rồi anh mới ngỡ ngàng thấy em hơn cả mong đợi của anh còn lá thư nữa là gì nữa à, cái lá thư dạ. cái đọc đi đọc đi cưng lắm dạ không cái này là em chỉ mong một cuộc sống đơn giản thôi anh đọc giúp em à em cũng quá sáng anh có việc phải đi em ở nhà coi tiệm anh đi làm xong việc anh về sớm thì em đi chợ mua đồ ăn em về làm cơm cho anh ăn nhé anh đi làm về trễ em đóng cửa tiệm em đi chợ mua đồ ăn về nhà vừa làm đồ ăn vừa coi tiệm bán thuốc thức ăn cho người ta ca nào khó quá thì alo cho anh nhé trưa anh đi làm về anh có cơm ăn ai dạ. kêu chở thức ăn thì anh đi không ai kêu chở thì anh ngủ trưa em đi rửa chén Chiều tối em lo cơm chiều Anh đi làm về Anh có cơm ăn Trên đường đi làm về em muốn ăn gì thì nói Sẵn đường đi xa Anh mua bất cứ gì cho em muốn ăn Tối về hai đứa mình cùng tắm chung em nhé Tại vì à, Anh lao động ra nhiều mồ hôi Đất bám trên lưng Anh không thể lấy tay kỳ được Em kỳ cho anh nhé ăn cơm tối xong em lại xem lại hàng hóa xem cái nào sắp bán hết cái nào còn soạn đơn hàng cho tiếp thị của công ty giao hàng hàng cho anh nhé đêm khuya hai đứa ôm nhau ngủ tôi đã dừng được anh tôi đã dừng được anh dừng được anh ơi dừng được anh không không dừng được anh ơi dừng được anh ơi không hai đứa ôm nhau ngủ à, dừng được anh à, thôi dừng đi em gái cảm nhận thế nào cái bài thơ mà của anh á ừ. nó gần như là nó mô tả rất là thực tế về cái cuộc sống gần như là nó sát luôn á nó sát mà đến từng chi tiết tại vì à, anh làm nghề đi chích đó nhiều khi vô mấy chuồng trại đó họ dơ đó rồi đất bám bụi dính trên lưng là mình tay mình không có à, giới tới được á trên cần một bàn tay kia <laughs> sao nó thật tinh thần chi tiết rồi sao em vâng. mà sao thấy là toàn là em ờ, nấu cơm ờ, rửa chén không vậy à, nhưng khi nào em bận thì anh nấu cơm em uh, rửa cao này kia cũng được tại vì em em hỏi là anh anh có biết uh, nấu ăn hay là à biết chứ em à biết tại anh Rồi. tự lập từ nhỏ nên anh biết nấu ăn tự nấu ăn mà giống như là anh có phụ đỡ đần đứa em việc nhà không tại nay em thấy trong đó là toàn là em à ờ, được chứ em chén như không mà. <laughs> như nhiều khi em, hỏi kỹ em lại. bận á thì anh rửa chén giặt đồ trong cái tâm nguyện này á, là hết. là mình đọc là mình hiểu là bạn này sẽ đi làm suốt ngày á công việc của anh là nó có việc suốt ngày hà nhiều khi anh đi dọc đường cái chưa làm bà này xong cái người kia gọi trên đường đi chưa xong nó cái người khác gọi phải đi đi đi đi đi đi hoài vậy đó ừ, có gọi lúc nửa đêm không anh à có chứ em cái chuyện đi đêm là anh thường say đi đêm luôn em nhiều khi anh đang ngủ cái có cuộc gọi người ta gọi anh ừ lộc ơi bò để không ra lộc ơi mày lại cứu giùm anh chạy như xe cấp cứu em <laughs> bò đẻ cũng gọi ai đẻ cũng gọi không ai chắc phải vô bệnh viện anh à. tại vì người ta em không đỡ không được anh nghĩ rằng đây một chàng trai là rất là kiên nhẫn luôn em và chịu khó nữa Ờ, à, anh thì hay đi đêm nhưng mà em cũng đừng có ghen tại vì cái đó công việc của anh rồi anh Ai đi thú không ơi <laughs> không nhiều nhiều nhiều cô nghĩ mình đi đêm à, chắc đi với bà này bà kia cô có đâu biết mà ý của anh là anh à, lo vòng ngoài còn em à. thì em dạ. lo vòng trong toàn bộ là em nắm hết luôn còn đó. hiện tại bây giờ là vòng trong vòng ngoài anh đều lo hết anh lo thêm cha mẹ nữa cũng hơi đuối vậy là bây giờ là nhất quyết là em phải về là em phải ở cái nhà đó à, cũng phải cũng... buôn bán đó chứ không thể là mà thuê một người nào khác hay là em đi làm à, không không không à, em cũng có thể đi làm nhưng mà làm những việc bán thời gian em rồi những việc như bán hàng online cũng được nhưng bắt buộc em phải quản lý cái cơ ngơi đó em là chủ gia đình đó anh chưa đi chích heo đỡ heo đẻ đỡ bò đẻ rồi anh về thôi à, em cho anh hỏi cái em từ thành phố hồ chí minh mà về bến tre em có thường hay về đâu không tầm khoảng hai ba tháng gì đó có gì thì em về thôi dạ. vậy một tháng mình gặp nhau một lần được không em gặp ở đâu bến tre là em phải về bến tre Tại... anh qua bến tre ừ vậy, vậy em hỏi là nếu mà em không về bến tre thì là em ở thành phố thì liệu một tháng như vậy là gặp nhau được mấy lần đúng rồi anh có lên được không à, lên được nhưng mà chắc một tháng lên lên một lần được tại em phải sắp xếp việc ở ở cửa hàng á rồi nhiều khi cũng có việc bất chợt này nọ à, để em hát một bài ạ à hát bài hả dạ ừ. thay lời muốn nói hả dạ đúng không thay lời dạ. muốn nói đúng không ừ. tình cờ anh gặp em trên chương trình bạn muốn hẹn hò à Tình mình như đôi quyên lôi người ơi Em là tiên nữ trong đời Mình cùng ước sẽ mãi mãi bên nhau người ơi Chọn đời này chẳng tiếc nuối Dù cho nhân thế đổi rời dù bão tố cũng chẳng cách chia người ơi rồi được rồi quyết định bằng chính con tim của mình nhá không vì bất kỳ điều gì cả nha em gái một hai ba hết thời gian hay quá trời chị cảm ơn em ừ. Trời ơi, kinh quá Bấm rồi còn nhìn gì nữa Tim đỏ ao nè trời ơi chị nói thiệt á cái hôm đầu tiên xin chị, chị... ơi cho em hôn cái ạ à. ừ, đó đó tuyệt tình lắm đó